Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đối với một siêu đô thị mà ngay cả cái tên đã mang ý nghĩa là thành phố trong sông, Hà Nội, thì những cây cầu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không chỉ về giao thông mà còn ở khía cạnh phát triển kinh tế xã hội. Trong số những cây cầu nối đôi bờ sông Hồng ở thủ đô, chắc chắn người ta không thể nào quên được những ký ức về cầu Thăng Long, cây cầu thứ hai bắc qua sông Hồng ở Hà Nội sau cầu Long Biên. Cây cầu này được xem là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt Xô,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 Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 11 năm 1974 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1985, sau 11 năm thi công. Cây cầu này có quy mô lớn và loại bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ và là công trình thế kỷ của quan hệ Liên Xô Việt Nam. Cầu Thăng Long được xây dựng nhằm tăng thêm khả năng kết nối của Hà Nội sang bên kia bờ sông Hồng, vốn chỉ có mỗi cầu Long Biên đã quá tải. Cầu được xây dựng trên đất làng vẽ, hay còn được gọi là kẻ vẽ, bây giờ gọi là phường Đông Ngạc thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật và công nghệ của chuyên gia Trung Quốc và Liên Xô. Năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn ác liệt nhất, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định xây dựng cầu Thăng Long, cây cầu thứ hai bắc qua sông Hồng ở Hà Nội sau cầu Long Biên. Cầu Thăng Long được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 11 năm 1974 chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1985, sau 11 năm thi công. Cầu Thăng Long cách cầu Long Biên 11 km về phía thượng lưu sông Hồng. Thời kỳ đầu, Trung Quốc giúp xây dựng nhưng được khoảng 20% khối lượng công trình, thì ngừng lại. Đến cuối năm 1978, Liên Xô đã giúp ta xây dựng tiếp cho đến khi hoàn thành. việc thi công cầu Thăng Long do xí nghiệp Liên hợp cầu Thăng Long đảm nhiệm. Lực lượng kỹ sư, công nhân lúc đó có khoảng 1.600 người, sau tăng lên 8.300 người. Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo thợ lặn sâu 50 mét, công nhân phun sơn, hàn tự động, kiểm tra hàn. Giữa năm 1979, đoàn chuyên gia đầu tiên của Liên Xô bắt đầu sang làm việc ở công trường cầu Thăng Long. Lúc đó công trình đang đứng trước nguy cơ đình trệ vì thiếu vật liệu. Những hạng mục đã thi công xong chủ yếu là các trụ ở dưới sông. Kết cấu phần trên hầu như là chưa có gì. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam lúc đó chưa có kinh nghiệm nhiều thực tế thi công cầu theo kỹ thuật mới. Liên Xô đã cử sang công trường gần 160 lượt chuyên gia, cung cấp cho Việt Nam hàng chục nghìn tấn thép, dầm thép, xi măng mắc cao và hàng trăm tấn thiết bị, máy móc khác. Lần đầu tiên, các kỹ sư và công nhân Việt Nam được tiếp xúc với nhiều vấn đề về tổ chức thi công và phương pháp kỹ thuật mới. Trong đó tiêu biểu là đắp đảo bằng bao tải, thay thế khung vây cọc ván thép để xây dựng móng giếng chìm, cỡ lớn, rộng 18m và bịt đáy trụ cầu ở độ sâu 40m trong nền địa chất sét cát, sỏi cuội. Trực tiếp thi công công trình có quy mô lớn vào loại bậc nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Việc thi công móng trụ bằng công nghệ định vị giếng chìm trở nổi đối với thợ cầu Việt Nam còn là một điều rất mới. Song khi đó, được sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia Liên Xô, thợ cầu Thăng Long đã vượt qua sự bỡ ngỡ về công nghệ. Đã có 16 trụ cầu chính được xây dựng trong điều kiện khó khăn, luôn phải chống chọi với mưa lũ. Sau này, khi lắp những sàn dầm thép đổ sộ, lần đầu tiên người thợ cầu được học hỏi và tiếp xúc với quy trình công nghệ mới của Đông Âu. Những công việc phun cát, phun sơn lắp hẫng các dàn dầm thép bằng bu lông cường độ cao, đã được bàn tay của người thợ cầu Thăng Long dựng lên trong sự kính nể của các chuyên gia Liên Xô thời đó. Cầu Thăng Long có hai tầng, tầng dưới ở giữa là hai tuyến đường sắt, thiết kế theo khổ dây 1435mm, hai bên đường là xe thô sơ 3,5m, có thể chạy ô tô 10 tấn. Tầng trên là đường ô tô rộng 15m, cho 4 làn xe chạy. Hai bên là đường dành cho người đi bộ 1,5 m. Chiều dài toàn cầu tính theo đường sắt tầng dưới là hơn 5,5 km, tính theo đường ô tô tầng trên là hơn 3,1 km, theo đường xe thô sơ hơn 2,6 km. Với tổng chiều dài toàn bộ cây cầu khoảng 10,7 km, Thăng Long là cây cầu dài nhất Việt Nam tính ở thời điểm đó. Phần cầu chính, vượt sông, gồm 15 nhịp dầm thép, khẩu độ mỗi nhịp là 112 m. Móng trụ cầu chính đều dùng giếng chính. Phần cầu dẫn ở hai bên bờ đều dùng dầm bê tông dự ứng lực. Các trụ dẫn cầu đều dùng móng cọc ống phi 55cm. Cầu cũng được áp dụng những công nghệ hiện đại nhất, xứng danh với tên gọi công trình thế kỷ, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ. với thiết kế cầu. Có ý kiến cho rằng khi Trung Quốc thiết kế giống với cầu Trường Giang ở Vũ Hán Trung Quốc, nhưng thực tế thì không phải hoàn toàn như vậy. Cầu Vũ Hán của Trung Quốc có khung dầm thép liên kết hình hoa thị, trong khi đó cầu Thăng Long có khung dầm thép liên kết hình tam giác. Theo thiết kế lúc đầu của phía Trung Quốc, dầm thép của cầu được liên kết với nhau bằng đinh tán rivet, thi công sẽ vô cùng vất vả và chất lượng liên kết dầm khó đảm bảo được cao. Mặt đường ô tô cầu chính có kết cấu bằng các tấm bê tông cốt thép dày trên 14cm. Việc này cho phép khoảng cách giữa tầng dưới và tầng trên của cầu rất lớn, trên 16m. Đòi hỏi việc đắp đất hai bên mố cầu đều rất cao, ảnh hưởng đến tuyến đê sung yếu của Hà Nội. Nhìn cầu hơi nặng nề, kém thanh thoát. Theo thiết kế của phía Liên Xô sau này, cầu chính bằng kết cấu thép có dạng các thanh dầm liên kết hình tam giác, Dầm thép được liên kết bằng bu lông cường độ cao, thi công đỡ vất vả hơn, chất lượng liên kết các thanh dầm thép cao hơn. Mặt cầu ô tô trên cầu chính được cấu tạo từ các bản trực hướng bằng thép hợp kim, giống như thép của các thanh dầm. Việc này làm giảm chiều cao giữa hai tầng cầu xuống còn 14,1 mét, nhìn cầu thanh thoát hơn. Trong quá trình xây dựng, phía Liên Xô cung cấp cho công trình cầu 49.000 tấn sắt thép các loại 26.000 tấn dầm cầu thép, gần 60.000 tấn xi măng Macau và nhiều trăm tấn máy móc, thiết bị thi công như cần cầu lắp ráp tải trọng lớn, hệ thống hàn tự động để hàn liên kết dầm thép, máy xúc, máy ủi, xe lù, cano, thiết bị thí nghiệm, kiểm định. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, thời gian đầu đi vào khai thác, cầu Thăng Long chưa phát huy hết được ưu thế của nó. Lúc bấy giờ, nhiều người đã gọi vui cầu Thăng Long là cây cầu ba không cầu đi trên không, không ai đi và không hiệu quả. Hồi đó xe máy rất hiếm, người dân hầu hết đi bằng xe đạp. Nếu đi xe đạp lên cầu Thăng Long thì chỉ có cách sắt bộ vì cầu cao, độ dốc lớn, sai hàng cây số, đường bộ ở trên thành ra càng cao. Do vậy, để qua sông, người dân vẫn đi phà chèm cho tiện. Cầu xây xong nhưng chưa có đường đi kèm. Đường đi từ chèm lên Phúc Yên rất chật hẹp, chỉ khoảng 3,5 mét. Ô tô chảy nhau rất khó khăn, đường thì xấu, nên nhiều người ở ngoại thành cứ thẳng đường về Yên Viên qua Đông Anh để đi cầu Long Biên về Hà Nội. Tuy dài nhưng dễ đi hơn. Nhưng nguyên nhân khiến cho công trình thế kỷ rơi vào hoang vắng chủ yếu vẫn là do kinh tế. Năm 1985, khi cầu Thăng Long chính thức đi vào sử dụng, Việt Nam đang ở sát đáy cuộc khủng hoảng. Nhưng khi đất nước đổi mới, mở cửa, nhu cầu đi lại bằng máy bay nhiều hơn. Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới quyết tâm đầu tư làm đường cao tốc nối từ cầu Thăng Long đi thẳng lên sân bay Nội Bài. Chính nhờ con đường ấy, từ những năm 1990, xe cộ lên cầu bắt đầu đông đúc. Cây cầu có quy mô và bậc nhất Việt Nam đã phát huy tác dụng lớn. Các vùng đất Từ Liêm, Đồng Anh trở thành điểm hội tụ trong đầu mối giao thông phía Tây và Tây Bắc thủ đô. Câu chuyện về cầu Thăng Long năm xưa